con này lấy đánh con mái trắng nha anh em cánh kinh chưa lên nào

岗位。 semi tidak sema dari semi Tuyết này Con này khôn vãi ra Từ vừa nãy gặp ờ, nó này Đẹp nhỉ? Ừ. khôn thật đấy như ờ, chim sủng hay sao anh em ạ người đánh con nó trắng mấy lần kìa máy đấu nhảy mãi mà không nhảy ngứa mỏi mẹ cần đâu mày thầy lao lên chúng thịt lấy ở đây xuống là tốt này mùi sung quá lúc đánh suốt nó sợ mẹ nó đéo sập hết đây này ui vẫn trọi nha anh em hết trọi rồi thôi đừng có ra vẫn trọi mồi này kinh chưa mẹ sập không sập hết chứ điên thật mày nha anh em thôi đi lấy đây một tí nó sổng mất